Xin kính chào quý vị Giữa đại dịch Covid Hôm nay tôi xin chia sẻ thêm một bài khí công mới Bài này tập ngay sau bài Khí công nâng khí thận bằng động tác bên trong Về bài mới này chúng ta cần lưu ý ba huyệt một phong trì hai lao cung và ba dũng tuyển với phong trì là hai huyệt ở sau gáy Chúng ta có thể định dạng bằng cách à, đặt lòng bàn tay này đặt ở trên đỉnh tai và lấy hai ngón tay cái này vuốt từ bên trên vuốt xuống bên dưới khi nào qua cái đầu gò có qua một cái gò nổi xuống một cái điểm hõm đấy là hai huyệt phong trì để tôi ngồi quay lại để mọi người dễ quan sát đây đặt hai lòng bàn tay trên đỉnh tai này vuốt từ trên xuống dưới này. qua cái gò qua gò đến một cái điểm lõm ấy là hai cái huyệt phong trì rồi tiếp theo là huyệt lao cung là hai điểm lõm ở lòng bàn tay giữa lòng bàn tay điểm nào lõm nhất và điểm uh, thứ ba là huyệt dũng tuyển thì ở dưới lòng bàn chân cũng là một nơi lõm trong lòng bàn chân nơi lõm trong lòng bàn chân này chúng ta hình dung có một cái đường kẻ dọc trên xuống một đường kẻ ngang gần như là ngã ba thì từ chỗ cái điểm ngã ba đấy lùi xuống một chút chúng ta ấn vào thấy một điểm lõm đây là cái điểm huyệt dũng tuyệt rồi chúng ta lưu ý ba cái huyệt chính này nhé rồi chúng ta bắt đầu vào bài tập nhé về <clears throat> phần thực hành thì đây là một cái bài tập mà chúng ta sẽ làm ngay sau bài khí công nâng khí thận tức là kết thúc bài khí công nâng khí thận thì hai tay chúng ta hai bàn tay đang hướng về phía khu vực đan điền này. rồi bây giờ hít vào chúng ta lại từ từ nâng hai tay lên rồi từ từ mở hai tay ra đồng thời hơi ngước cổ lên hơi ngước mắt lên nhìn lên này hít sâu và chậm này tiếp tục hít vào hoặc là ngưng thở tùy theo khả năng của mỗi người từ từ thẳng đầu và đưa hai tay ra sau chúng ta ôm hai tay ra sau đầu làm sao mà hai cái huyệt lao khung này nó giao với hai huyệt phong chỉ ở đằng sau gáy và tách hai ngón tay cái ra đứng thẳng người này bấm 10 đầu ngón chân này rồi giữ chân thẳng nhé Bây giờ chúng ta tập trung một huyệt dũng tuyển ở dưới lòng bàn chân này, đưa ý thức về huyệt dũng tuyển này. Thở ra thì từ từ gập người phía trước này. Tập trung một huyệt dũng tuyển nhé. Rồi khi thở ra chúng ta giữ thẳng người này. Khi nào mà chúng ta gập người mắt chúng ta nhìn xuống mặt sàn trước mặt hoặc là thân chúng ta song song với mặt nền thì chúng ta dừng lại. Chúng ta có thể ngưng thở ở vị trí này một lát để cảm nhận về huyệt dũng tuyển được tốt hơn rồi khi hít vào thì chúng ta lại tập trung vào hai huyệt lao cung ở giữa lòng bàn tay nhé rồi đưa ý thức về hai huyệt lao cung trong lòng bàn tay này cảm nhận dòng khí từ dũng tuyền lên huyệt lao cung nhé rồi từ từ hít vào đứng thẳng người lên cảm nhận dòng khí từ huyệt dũng tuyền đi lên hai chân này ra sau lưng này qua phong chỉ và ra hai lao cung khi chúng ta đứng thẳng người lên là khi mà chúng ta cái dòng khí nó đi lên đến hai huyệt lao cung rồi hít vào này, mở rộng hai tay hai vai thở ra lại lặp lại rồi chúng ta sẽ làm động tác này 9 lần có thể nhiều hơn hoặc ít hơn tùy theo thể trạng của từng cá nhân nghĩa là chúng ta cảm thấy ba lần mà cảm thấy mệt rồi thì ba lần cũng đủ mà cảm thấy 9 lần vẫn chưa xi nhê gì thì có thể tăng số lượt lên rồi chúng ta lưu ý này thứ nhất này khi khi chúng ta cúi đầu xuống nhé thì chân giữ thẳng này bấm 10 đầu ngón chân xuống từ trong bài khi công nâng khí thận ở bài trước của tôi đã chia sẻ khi hạ thân mình xuống này hạ trọng tâm này mở tay thở ra thì đưa ý thức về huyệt dũng tuyển ở dưới lòng bàn chân cho đến khi mắt mình nhìn xuống mặt nền hoặc thân mình song song với mặt nền rồi hít vào đưa ý thức về hai huyệt lao cung ở trong giữa lòng bàn tay đưa khí từ dưới việt dũng tuyển đi lên rồi còn nữa một phần nữa tức là khi chúng ta đặt hai tay sau gáy để tôi ngồi quay lại cho mọi người dễ hình dung nhé khi chúng ta đặt hai tay sau gáy là đặt hai việt giao cung này trùng lên hai việt dũng tuyển à trùng lên hai việt phong chỉ chúng ta tách hai ngón tay cái nhé không chặn lên chồng lên ngón tay cái lên nhau này. chúng ta đặt này thường là con trai thì tay trái ở trong và tay phải ở bên ngoài con gái thì ngược lại đấy rồi ờ, về bài tập này à, bài tập này nó giúp chúng ta hấp thụ cái khí trong lành là oxy và đào thải các cái ờ, khí phản đục và carbon dioxide sau khi chúng ta làm thì cái lưu lượng khí lưu thông sẽ giúp cho Ờ, cơ thể chúng ta sẽ cảm thêm phấn chấn thêm rất là nhiều rồi cảm ơn ờ, tất cả quý vị ờ, chúc quý vị kết hợp bài tập cùng với bài khí công nâng khí thận bằng động tác bên trong nâng cao sức khỏe cảm tạ quý vị